chào tất cả anh em đam mê về bộ môn cờ bờ bịp hôm nay Tấn Phạm CPV chia sẻ tới anh em một số công nghệ hiện đại nhất về bộ môn sóc đĩa cờ và bịp này à, trong clip này tấn không làm mất thời gian của tất cả anh em nữa tấn cũng xin uh, chia sẻ qua là bộ môn sóc đĩa bịp trong những cái giới cờ bạc chuyên nghiệp cờ bạc bịp à, hầu như người ta đều đang sử dụng những công nghệ như thế này để chiến thắng trong sân chơi à, anh em tem ở trên màn hình anh em có thể nhìn thấy Tấn đang chia sẻ cho anh em là một số sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em là đi chơi sóc đĩa bịp chính xác hiệu quả an toàn. Bản thân của Tấn xuất thân là một trong những người thợ chuyên đánh sóc đĩa bằng tay nghề, chuyên đánh quân dính đi sóc thuê. Đó, bản thân của Tấn là như thế. Tấn muốn chia sẻ tới anh em. Vì sao? À, rất nhiều anh em cũng đã đi mua phải những cái đồ chơi nhận diện quân vị hay là máy nghe quân vị nọ kia là hoàn toàn là bên Tấn là không có. Nếu mà thầy thợ thì anh em nên tham gia cùng nhau góp ý kiến qua cái comment này à, giới thiệu tới anh em công nghệ mà hiện đại nhất bây giờ nó được gọi là cái bát giả sứ này anh em nhìn nó có giống bát thật không giống bát thật bát giả sứ bát giả sứ này nó có cái ưu điểm là soi xuyên hoàn toàn là không có tăng tích gì cả đập ra không có gì ở đây là bát giả sứ bát giả sứ công nghệ này là công nghệ để hỗ trợ cho anh em chủ sân chủ sới anh em có thể đưa được bát vào thì được gọi là bát giả sứ còn đây là bát camera hai cái bát này nó na ná nhau anh em nhé na ná nhau một cái là giả sứ một cái là camera bát camera thì nó có ưu điểm là nó có thể nhìn thấy 100% quân vị ở chỗ nào cũng thấy còn bát giả sứ này là anh em dồn vị vào một góc soi thấy soi xuyên cái này nó có ưu điểm mà đập ra không có gì còn cái này ưu điểm của nó là nhìn thấy 100% cái này cũng là 100% nhưng cái này nó nét hơn à, đây là nói về cái dòng bát để anh em đi đánh sóc đĩa cái bát camera này có những sân chơi bản thân của Tấn đã đi vào những cái sân chơi anh em người ta chủ sân mình không cần kết nối với chủ sân sân bãi nhà người ta người ta có một cái bát trắng như này bên tấn chỉ cần à, đặt làm đặt làm một cái bát giống như này thôi sau đó mình trộn long cháo phượng mình thay đổi ra thay đổi vào đây là một số cái à, công nghệ anh em theo dõi kênh của tấn thì anh em sẽ biết à, bên dưới phần mô tả Tấn đã có video chi tiết về từng loại này và cái thứ ba là anh em chơi bằng quân cảm ứng dính cảm ứng dính thì anh em có thể đánh bằng cái con máy nhỏ gọn R6 hoặc là con máy ống đơn này đây là những cái dòng máy cải tiến nhất cảm ứng dính anh em không cần phải sóc cái anh em chỉ cần uh, dính lên quân vị thôi mà dính lên quân vị thì có rất nhiều cách uh, đơn giản như là vào bằng móng tay này vào tiền này vào đột vị này có cách nhiều cách vào uh, đấy là anh em sân bãi không đưa được bát đĩa vào không đưa được quân vị vào thì anh em dùng cái cảm ứng dính còn có những sân chơi anh em có thể đưa đưa được quân vị về vào thì anh em có thể là dùng à, quân trong tức là đánh bằng quân cảm ứng nhưng anh em dùng quân trong khoảng cách của nó là 8 90 phân à, clip này Tấn chỉ muốn hướng dẫn chia sẻ tới anh em là những cái kỹ năng kinh nghiệm là những cái đồ chơi công nghệ cờ bờ bịp cao cấp nhất để anh em hiểu bản thân của Tấn là uh, có những cái kênh như Tấn Tuân Casino này Tuân Macau này đây là hai anh em thầy thợ cho nên là chia sẻ những đồ chơi cờ bờ bịp mà hiệu quả uy tín và chất lượng cơ sở của Tấn thì có hai cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn cho nên là anh em ở Hà Nội hay Sài Gòn có thể là lên bên bến xe Mỹ Đình, bến xe miền Đông liên hệ số hotline của Tấn Phạm em sẽ chia sẻ tới anh em những kỹ năng mà đảm bảo với anh em là trên mạng không ai có. Cái thứ hai à, nếu mà anh em nào mà không đưa được quân vị, không đưa được bát đĩa vào mà quân dính thì chỉ dùng cho những cái sòng lớn thôi, còn sòng nhỏ thì anh em phải làm sao? Sòng nhỏ thì anh em có rất nhiều cách. Anh em đưa quân được vào, sòng nhỏ thì sẽ đưa được quân vào thì anh em có thể là dùng quân bệ nếu mà sân bãi ở nhà anh em thì anh em chôn bẹ xuống còn nếu mà sân bãi ở nhà người ta anh em luồn quân vào anh em đánh cái kẹp 5 châm anh em sóc cái nó sẽ lên chặn lên lẻ theo ý muốn của anh em còn cái thứ ba nếu mà anh em tầm tiền nhỏ anh em không đưa được quân vị ba đĩa vào anh em lên tấn sẽ dạy cho anh em sóc cái sóc cái thì có hai cách anh em chỉ phải đeo cái nhẫn này vào nó được gọi là cái nhẫn sóc nhạc anh em nhé và giới cờ bạc vịt thì hầu như ai cũng phải có cái nhẫn này à, anh em nhỉ sóc này đấy âm của nhẫn thay cho tiếng quân vị anh em nhé đó đây là tấn không muốn ờ, bỏ cái đĩa ra làm gì nữa đây là một cái nhẫn nhạc nhẫn song nhạc đây là những cái đồ chơi cờ bạc bịp cao cấp nhất có những anh em không đưa được nhẫn vào anh em dùng cái ve này cho tấn không đeo nhẫn nó bắt tháo nhẫn thì anh em đeo ve đấy công nghệ nào cũng có anh em nhé đấy cái nguyên tắc hoạt động của nó là sẽ chạm vào đĩa những cái ve này thì anh em sẽ kẹp vào ngón tay này mình sẽ quấn băng keo quấn băng keo vào đây sau đó mình kẹp vào tay này mình chạm vào đĩa mình chạm vào đĩa này đây là cái ve sóc nhạc tất cả những công nghệ này chỉ có bên tấn tuân casino mới có thôi cho nên anh em yên tâm thứ nhất là không có hàng kém chất lượng này, hàng chuẩn này uy tín này nếu mà anh em nào mà không đeo nhẫn không đeo ve được thì anh em lên tấn sẽ dạy cho anh em một khóa đào tạo sóc đĩa bằng tay nghề bao nhiêu năm trong nghề 7 8 năm trong nghề rồi cho nên là tấn ờ, hướng dẫn cho anh em chỉ mất tầm 2 tiếng nếu mà anh em biết sóc cái biết sóc qua rồi đã cầm bát cầm đĩa sóc qua rồi là chỉ hai tiếng đồng hồ anh em sẽ học được tiện trên không hay còn gọi là chuột chạy trên mây nó có rất nhiều đòn ngớp bát thì người ta có thể phát hiện nhưng luận tiện là hầu như không ai phát hiện được bản thân của Tấn vẫn đang sử dụng luận đó cho nên là muốn chia sẻ tới những anh em nào đang thua tha xa bờ clip này Tấn muốn chia sẻ qua với anh em thì anh em nhớ đăng ký kênh kết bạn Zalo với, với số hotline của Tấn trên màn hình nhé à, Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em